một phần trang đơn côi ẩn mình đến sông quê có nước mắt em trong như ngọc sông quê đồn thức đầy vơi sông quê thôn thức vơi đời có một phần trắng cô đơn gió lay buồn hưu trước ngõ cuông như đợi như chờ ngần ngơ canh diều bên bãi bâng cuông như đợi như chờ có một dòng sông nên thơ chảy từ những miền cổ tin sóng ôm đôi bờ dàn dào sông trăng hát giao sông trăng một phần trăng đơn côi ân mình đến sông quê có nước mắt em trong như ngọc sông quê cồn thức đầy vơi sông quê cồn thức vơi đời có một phần trăng cô đơn gió lay buồn hưu trước ngõ bâng khuâng như đợi như chờ ngần ngơ canh diều bên bờ bâng khuâng như đợi như chờ có một dòng sông nơi